lúc đó là chưa có được xài riêng thì ờ. à. uh, mượn của ờ, cha mẹ xài thôi nhắn xong rồi xóa nhắn xóa liền thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game ừ. rồi mới thấy tin nhắn rồi mới hỏi qua lại rồi mới biết là bạn phong ở chung lớp Ờ, tụi em xác định là là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ, giữ tới lúc cưới luôn là... Tới lúc cưới luôn Tin tân hôn làm sao? Mừng ăn làm sao? Hai đứa thì uh, không có kinh nghiệm cho nên cũng uh, bói gói Cái đêm tân hôn, ổng còn nhát không? dạ cũng vậy cũng nhát với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu trời ơi thương lượng ờ, thương lượng Dạ, em chào chị Hồng Dân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi à. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán Dạ, xin Hậu chào Giang. Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Dân Em ừ. À, tên là Nguyễn Du Phong em đến từ hậu giang năm nay hậu em giang. 28 tuổi 28 nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí ông ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè hai bạn có thể là chung sớm với nhau và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau cũng là những người bạn học chung trường chung lớp với nhau và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng đúng không dạ à, dạ đúng khúc sao, <laughs> dạ đúng khúc Rồi, sau đúng khúc sao dạ. trời ơi ghê chưa biết, biết. sao mà đúng khúc sao đâu kể chị nghe coi dạ hai đứa em ờ, gặp nhau là lúc năm lớp 10 năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm dạ. trắng hơn bây giờ nhiều lắm dư chồng em rất là hiền nhìn hiền khô hiền nhất luôn còn em thì sao em ấn tượng gì về cô gái này cái ấn tượng ban đầu em gặp dạ em là rất là thì mị hiền rồi nữ tính nữa nhưng mà là đúng gu á đúng gu luôn có trắng lúc ấy có trắng bóc giống vậy không dạ trắng y chang luôn trắng bóc y chang vậy luôn tóc dạ. dài vậy luôn dạ rồi em cua nhỏ này sao đâu kể chị nghe <laughs> coi nói chung là em cũng không biết ờ, cách gì đâu thì em hôm đó em mới ờ, nghĩ ra một cách là em ờ, mượn cuốn sách địa lý ừ. rồi về em giáo quà là em làm gách một trang Ờ. rồi hôm sau á thì à, em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi ông bài ông mưu cua, tính kế ông cua người ta thôi mà ông ông phạm luật ông làm rách sách rách sách ông làm rách sách thì có cớ đi ờ. rồi tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình mình mình ép một lá phượng hay mình mình để một cái miếng giấy và mình ghi ờ. vô là ờ bạn ơi bạn thế này nó ờ nó lãng mạn không dạ em lúc đó em em nhát đâu em không không có dám viết thư luôn nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì ờ. à. uh, mượn của ờ, cha mẹ xài thôi nhắn xong rồi xóa nhắn xóa liền dễ sợ không hả còn bên này có phải là mượn <laughs> điện thoại của ba mẹ luôn không dạ đúng rồi thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game ừ. rồi mới thấy tin nhắn rồi mới hỏi qua lại rồi mới biết là bạn phong ở chung lớp ừ. à nhắn tin rồi xin lỗi này kia rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không dạ tức là nhắn tin khoảng uh, tầm vài bữa thôi thì à. uh, em uh, tỏ tình luôn tỏ tình tỏ tình sao sao kể nghe đi mà nhát cái gì không biết nữa dạ em dạ, hỏi thẳng luôn là có ờ, tú có đồng ý làm bạn gái của phong không trời ơi lúc đó rồi, mới rồi sao rồi, tú trả lời sao dạ em trả lời liền luôn là đồng ý <laughs> coi như là lớp 10 cuối năm lớp 10 là yêu ừ. nhau hả dạ nay là yêu nhau mấy năm rồi ta tại em quen lớp, lớp 10, 10 xong rồi lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi lý do ờ dạ. sao chia tay vậy quen có dạ. năm chia tay vậy dạ lúc đó quen được một năm lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em tỏ tình là viết thư luôn sau đó là bạn đó hẹn em ra ngoài à, ghế đá em ngồi em nói chuyện không biết sao bạn này trong lớp lại hay hay cái chuyện đó rồi lúc đó cái qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi rồi bạn này nói là chia tay luôn à là em Tức em sốc phải không em sốc dạ <laughs> em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không từ trong lớp nhìn ra có thấy không tức là em không có thấy nhưng mà một bạn trong lớp mét. Á, thấy mát lại giao ừ rồi ừ. xong là em vẫn đùng đùng em uh, vẫn đùng đùng có nghĩa ừ, là không ừ. cần phải biết lý do không biết phải quấy như nào ra chia tay là luôn. chia tay luôn dạ ra nói chia à, tay xong là đi vô lớp lúc em em cũng không năn nỉ luôn tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen anh này rất khó gia trưởng mà em ừ. thấy quen thì ảnh khó thiệt giống như ông cụ non vậy đó ừ. cho nên chấp nhận luôn rồi chia tay dạ. luôn chia tay bao em lâu? là em không giải thích luôn à, hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm hai đứa em là mỗi người là quen một người mới ờ. rồi xong lý do gì quen lại nhau đó là lên đại học rồi đúng không dạ. dạ năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi có một bạn cũng học chung lớp với uh, em với vợ thì ở dưới uh, phổ thông ở dưới á ừ. thì hôm đó mới lên chơi rồi mới rủ uh, là đi uh, karaoke rồi hai đứa vô tình gặp thôi rồi, gặp sao? nhau rồi, cái sao? ấn tượng lại thì như thế nào dạ thì em nghĩ cũng bình thường tại lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa thật ra là hai bạn là chưa có đang ở không dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay bạn mấy tay. tháng luôn <laughs> rồi sau bữa đó làm sao dạ sau bữa đó thì về à, bình thường rồi à. sau vài ngày ấy, thì à, chồng em đã có tự nhiên lại có số điện thoại của em lúc à. rồi chồng em mới nhắn tin qua lại rồi làm bạn lại lúc đó là quên chuyện cũ rồi, rồi. rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không dạ có cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn thì em cũng ờ, để bụng đói để chờ để được ờ, ảnh dắt cho em đi ăn ừ. xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chai nổi tiếng ở cần thơ á quán đó em thấy là rất là đắt ảnh nói là rất là ngon rồi thì đưa vô ăn mà em á thì em ăn món chay không được là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này anh không biết tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn <laughs> à vậy đó hả dạ ờ, ờ rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới dạ khoảng uh, ờ, 5 năm 5, năm sau lận hả dạ. cha quen cũng trường kỳ quá ha dạ hồi nhỏ đó là nhát dạ. đúng chưa lớn còn nhát không <laughs> dạ cũng nhát nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt ờ. tức là ảnh dễ không có khó như hồi xưa nữa quen thì anh này rất là chiều em nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa khác. luôn dạ nhưng mà nhát tình. á nhát thì vẫn nhát tốt tỏ tình có nắm tay có hôn má gì không dạ không hai đứa quen gần 2 năm ảnh mới nắm tay em và hôn và hôn em vậy đó hả dạ là coi như đi chơi vậy cũng cũng ngồi coi phim rồi vậy cũng ngay đơ vậy thôi dạ ừ lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn không có vô gặp chiếu phim luôn toàn là đi ờ, những nơi đông người này kia có gợi ý không có nghĩa là có khi nào anh gợi ý cho tú ơi đi coi phim anh không dạ không không luôn dạ ờ, tụi em xác định là là giữ gìn cho nhau luôn á hả dạ giữ tới lúc cưới luôn tới lúc cưới luôn dạ ô dạ. vậy hả dạ. rồi đêm tân hôn sao mừng ăn sao hai đứa thì ờ, không có kinh nghiệm cho nên cũng ờ, bói gói đêm tân hôn ổng còn nhát không dạ cũng vậy cũng nhát chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được trời ơi sao đúng <laughs> mà cái đêm tân hôn có đêm không có đêm tân hôn không dạ cưới xong thì ờ, khoảng ờ, hai ngày sau mới có đêm tân hôn cái đêm đó hai đứa sao nè vẫn mắc cỡ đúng không dạ mắc cỡ hai đứa nằm kế nhau thì sao nè thì cũng ờ, nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi vậy luôn á hả dạ. em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả với lại là không biết làm gì cho nên là <laughs> rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu trời hiểu thương ờ, lượng thương lượng nhưng mà tú thì sao tú có có có, có, dạ. có nhát và thậm dạ lúc đó bị... em cũng không biết gì luôn chứ là em thì đi học hồi đó giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết em mà nói nghe nè rồi cái sau cái sau hai ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó có thấy hòa hợp có thấy vui vẻ ngoài là mệt mỏi quá khó khăn quá dạ thấy vui không thấy cái chuyện đó vui không dạ không lúc đó thì ờ, <laughs> chắc là không thể vui được rồi dạ. khớp được đúng không khoảng uh, tuần hay tuần sau rồi mới bắt đầu mới hơi ổn rồi à mới hơi ổn thôi à. thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau à, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi à dạ, dạ được uh, năm 7 tháng 3 năm 7 tháng có em bé chưa dạ được uh, một bé trai hai tuổi rưỡi vậy. À. rồi chúc mừng hai đứa hai năm bảy tháng vậy ở với nhau vậy thì có tật xấu gì lòi ra không dạ có <laughs> thiếu gì đúng không dạ, dạ. sao tật xấu anh ấy sao tốt dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim phim à. đặc biệt là phim kiếm hiệp á là ảnh coi là ảnh coi có thể coi đến một hai giờ sáng luôn ừ. khi nào em kêu vô ngủ á, thì ảnh mới vô mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim đó là em kể không là hết nửa tiếng rồi ông nào muốn kể ông kể hoài chuyện nào mà em ngủ thì thôi ờ à, còn tật xấu gì nữa nè à là ảnh đi nhậu ảnh xỉn này về ngủ mà nửa đêm á, thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á thường á đi vệ sinh thì ta kiếm toilet của ảnh ảnh không kiếm toilet ảnh kiếm ngay câu điện á wow đi tè hả dạ ai suối trời em vậy trời dạ em em là cái vấn đề đó là em sợ nói chung là em sợ lắm luôn lắm em nói lý do em nói lý do dạ thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa nhưng mà cha trong cái uh, suy nghĩ em á là em nghĩ chắc uh, hôm đó âu điện nó hư em ờ, cần hai hay gì đó nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình mình ngủ á giống như mình bị mộng vui đó à ừ. hiểu rồi hiểu rồi có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lậm vô vô vô trong đầu á tới giờ nữa. còn chuyện này không dạ tới giờ vẫn còn không lẽ ổ điện nhà em hư hoài ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa em vừa có thấy đi thôi là kêu em hoài nhiều khi ờ, thấy đi cái hướng đó tại kịp. vì em rất là sợ chồng em ổ điện rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm lúc mà ờ. chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được là lúc nào em cũng phải canh hết trơn chồng em ngồi vậy là em phải canh thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sẵn ờ, sắn vô ổ điện đúng không dạ. cảnh là có tiền đó dời hết ổ điện lên cao đi Dạ. dạ thì cái ổ điện nó rất là cao với lại bây giờ em lắp được cái là chống chống giật á à. nhưng mà em vẫn sợ thôi là <laughs> thôi làm ơn hay hết giùm đi rồi còn gì nữa không nè lúc con em mà nó không ăn được khi không ngủ được là đỡ thừa cho em ừ tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được ngủ không được Ờ, đổ thừa giờ đúng không? Dạ Tại đâu có còn ai để đổ thừa Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen ừ Tại vợ dạy này kia rồi Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ à. cưng quá ờ, Vậy hay. em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lỡ ổ điện nữa Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng hoặc là à, đi vệ sinh tại chỗ cũng được <laughs> miễn là đừng dạ, đổ dạ, dạ đúng rồi đừng có tè vô dạ. miệng thôi đúng không đúng rồi à. với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa ờ. rồi dạ. tới em đó Dạ. cô ấy có tật xấu gì nè dạ em á thì uh, hơi lười với lại tính uh, có hơi ờ, hời hợt á hời hợt dạ với hay giận tính nít lắm à, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó có thể là ngày có thể là giận bốn năm lần là chứ ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận bốn năm lần dạ <laughs> trời ơi nó rảnh ghê luôn một ngày giận bốn năm lần giận nhưng... gì có vui không <laughs> nhưng nít vậy đó chị ừ em kể thử làm gì mà giận những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi ví, ví dụ hôm nay uh, em hỏi ăn gì á ăn gì cũng được à. xong cái uh, em nấu mình xong... mua đồ về thì không đúng ý bà là bà dạ giờ. về chiều uh, em nấu cơm sẵn hết trơn à xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó à, là giận á dạ nhưng mà chút xíu à à thì ngày bốn năm lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn dạ. kia được có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt uh, cô ấy giận không thường á em ít đi nhậu lắm nhưng mà em nhậu một lần là nhiều ừ. <laughs> cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận mỗi lần đi nhậu về có là bao giờ đòi đi theo không? hồi xưa á, thì à, lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với ừ. còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe lại à À. là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn hả? dạ. ông đi dạ. là tôi chứ con ngồi sẵn rồi không <laughs> việc cũng vui rồi bây giờ mong muốn vậy dạ, em ừ đúng gì? rồi em mong muốn vợ thay đổi điều gì dạ em mong muốn uh, bà xã em là tức là hơi uh, kỹ tính hơn với lại làm xiên hơn chút ví dụ uh, nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá em dẹp mệt lắm à, <laughs> làm xiên hả làm xiên lên chút xíu nữa dạ tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à à. ở nhà đi làm về là em việc à, em về là em đút cơm cho con ăn xong rồi hai mẹ con à, tắm rửa xong vô phòng nằm à. còn chồng em thì làm hết nên chồng em <laughs> muốn em phụ tiếp <laughs> vậy dễ thương quá à, ờ. thực ra cái cặp này của tụi em rất là dễ thương tại vì lúc chắc là Yêu hai bạn à, hai bạn quen nhau từ cái lúc đó lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi rồi xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như ừ. thế nào mình cần phải hoàn thiện nó làm sao yeah. Dạ. nên từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng bớt ghen đúng không thay đổi 180 dạ, độ đúng dạ, không dạ dạ đúng ừ thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân ừ. mình rồi cảm ơn các em đã đến với chương trình nha dạ. rồi chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi <laughs> hạnh phúc nha rồi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười chào dạ. em Kính thưa quý vị và bây một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên bữa nào anh mà anh ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh quốc thuận em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh ờ. Dạ em xin ờ, chào chị Hồng vân chào anh Quốc Thuận Em ờ, tên Hiếu, dạ em 26 Đến từ Long An, Cần duộc ừ. ừ. Công việc của Hiếu là gì? Dạ em hiện đang làm tài xế Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả khán đài ạ à. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi em hiện là nội trợ rồi bây giờ kể cho chương trình nghe đi hai em quen nhau như thế nào và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao dạ thực sự là vợ chồng em là hàng xóm thời đó là em em về sớm đó ở anh này đã về trước rồi thì uh, em đang đi học thêm tiếng anh thì hồi đó anh này mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em thì hai đứa đi học thêm chung rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc đó um, bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 3, 14 12, dạ. ổng 13 tuổi Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ Ở dơ Ở dơ, ở là phải nói là em không có biết diễn tả sao là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa oh, dạ mà nghĩa ổng... là nhuộm nhuộm nó nhuộm vàng dạ, vàng mà ổng còn tóc kiểu uh, ốm mà con trai mà không được 40 kg cơ không phải à. vậy đâu ổng không được 40 kg ổng chút xíu người ổng nhìn chút xíu xíu à coi như không ấn tượng gì đúng ổng không còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi Trời ơi thiệt là dễ sợ mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét Trời ơi, như vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó Không mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm Lúc đó là kêu chuẩn bị trỗi giò, dạ, chuẩn bị rồi. dậy thì đó, dạ. quậy dữ lắm Rồi ừ. còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm <laughs> Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm 12, 13 tuổi mà 60 kg, sáu mấy kg á em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi mốt ai đâu cưới nó trời <laughs> thằng nào khùng lắm mới cưới nó cuối cùng khùng là em mới ghê chứ <laughs> ghét của nào trời cho của dạ đó. đúng rồi đó rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau vậy thì đứa nào học giỏi rồi đứa nào học uh, khá dạ đây y giáo viên ưu tú luôn á ờ. dạ là kèm em hả à? dạ kèm đúng rồi học. là kèm em á ồ em học ngu lắm càng học càng ngu người ta học người ta giỏi ra em càng học càng ngu tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không à dạ đúng rồi với lại đó em đi học trong trường á em quậy lắm kém về trong lớp kém em giỡn với con này sao kém em giỡn với con kia làm sao cái em về em kể em kể cái em hành động luôn ừ. đó anh qua anh cặp vai con này như vậy nè đó anh cặp vai con kia như vậy nè tại ờ, hồi đó ổng ở dơ ổng xấu thiệt nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm à. ổng à. cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa ổng đẹp ừ. ổng cười đẹp lắm ừ. rồi thêm là ổng ờ, ổng hát hay nữa ừ, hát hay ừ. dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao à. như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân cuối năm em 14 tuổi wow. trời ơi cuối năm 14 ông biết tuổi. yêu coi như 14 tuổi là ông yêu rồi dạ nhưng mà cái cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò con nít thôi dạ, đúng, đúng không rồi, rồi là có cãi lộn rồi thậm chí là có đánh lộn có chia tay chia chân đồ không dạ dần dần chắc luôn nhiều á. lắm đúng dạ. không thời gian đó thì bà này bà bà học em thì đi chơi đi làm tới lúc đó em đi làm rồi lúc đó em đang đi làm à, nhạc công đánh show show show show tiệc à. cưới sinh nhật rồi á à. rồi à, em em đi xíu em không có nhà à. em có ít dành thời gian cho bà lắm nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi đi ăn đi uống này nọ mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm em mới dắt bả đi ăn chè ờ. còn những cái vô tâm nào mà nó nó nó nó dễ sợ làm cho em ờ, nổi điên hoặc là dạ, làm cho em, em nhiều buồn bã lắm không? giống như là năm đó là em 10 18 19 gì đó thì ừ. à, cái ngày đó ngày 8 tháng 3 em mới nói với ảnh là anh ơi bữa nay anh có tiền anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ừ. ngàn thôi để à, em có đi học em có khoe bạn bữa nay cũng là lệ phụ nữ ông nói với em này nè em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em wow. Ờ. nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền chỉ có 30 ngàn thôi mà đâu có mắc với anh lắm đâu trong khi ừ. đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi ừ. không em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cậu mấy chuyện đó vậy đó hả dạ sao kỳ vậy không biết nữa hồi đó nó vậy đó hồi đó nó bao nhiêu tuổi 18, 19 rồi đúng không 18, 19 chín rồi ờ tụi em có một thời gian gây lộn chia tay khoảng một năm ừ. ừ là mất tích luôn là em dọn ra ngoài em mở em không ở nhà nữa bả thì nhà bả đi học hai đứa cắt liên lạc luôn ừ. cả năm trời á rồi em xin lại số điện thoại rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại là lúc đó là bả đang quen cái anh nào đó trên củ chi á đâu được uh, mấy tháng gì đó em không biết mà bà đi chơi với em xong bữa xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy hai đứa dạ. à là do anh này anh nói thôi mình chia tay đi anh thích bạn thân của em rồi tự nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng Tự có ừ, cảm giác chứ. dạ không ạ em Ổn cảm luôn. giác em với bạn em tự nhiên có còn tiếng có, khoảng cách luôn Trời rồi dạ. anh có cặp với ừ. bạn dạ của dạ không ạ bạn em cũng ngại bạn em cũng tránh mặt cả hai đứa luôn sao mà đến Ồ, được vậy không? xin lỗi Nói em chung anh là- đã mến bạn thân em rồi nói chung là em suy nghĩ là cái, lúc đó là lúc còn tuổi trẻ mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình ừ. không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói thời điểm mà lúc em mới quay lại anh này anh còn vô tâm lắm anh còn rất là vô tâm một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt nó đập vào trong cái bánh xe thì ừ. nó bị khựng thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn em lao thẳng xuống đường luôn ừ. thì cái bánh xe trước em nó gặp như vậy luôn nè thì em mới gọi điện thoại cho anh em gọi quá trời luôn thì gọi mãi nó không bắt máy rồi em phải tự thân mình trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á là ừ. một mình à, khiêng bánh xe đi xuống dưới ừ. cầu đợi chủ cái xe nó chúng cho con gửi xe ở đây tụi em đi sớm về nhà em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong thì nhà của em bên đây nhà ảnh bên đây thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy em mới gọi là anh nghe máy liền em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó nghe máy ổng mới nói là nghe máy làm chi có gì gọi hoài à tôi đang ngủ gọi hoài à té gì té hoài có gì thôi cũng gọi rồi ổng cúp máy luôn rồi lúc đó là em ờ, tự tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình rồi tự đi xe Sao mà ôm, ngược tâm lên như vậy? À, đúng à. rồi vô tâm mà vô tình nữa đó. Ờ, con nít đó lúc đó là mười mấy ừ. tuổi đúng không dạ 10, đúng rồi 19 20 19 rồi 20 đó 19 20 có phải em em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình dạ nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người rất là thay đổi anh tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này thì em cũng biết sao em chỉ nghĩ là anh này tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em ừ. thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này nên ừ. em cứ tiếp tục thôi rồi bây giờ em thay đổi chưa Dạ được một phần nào rồi chị? Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối, nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? cũng lâu ạ à. trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay một năm xong ừ. rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới cả một thanh xuân đó đúng không dạ, đúng rồi. năm cả một thanh xuân ôi, yêu dạ, ừ. nhau ừ. Dạ, tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á ôi ơi hai đứa có sống thử không có sống thử trước ờ, hôn nhân không ờ, ờ sao lần đầu tiên của hai đứa ảnh cũng không biết gì hết em cũng không biết gì hết rồi hai đứa chụp giật xong chưa em xong chưa rồi về nó, nó, nó cục ngủng à. nhưng mà ai chắc, chắc chắn là hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không dạ đúng rồi bữa đó đi ờ, đi đi trời nắng quá hai chồng đi uống cà phê mà đi uống cà phê lùm á cái đi về nắng mới mệt anh em ơi giờ anh mệt quá mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi mà anh hứa anh ngủ nó không làm gì bậy đâu mà vô em ngủ thiệt em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy còn bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi dạ một năm mấy hay một một năm, năm mấy tháng. đúng không năm mấy đó. À. còn lòi thêm tật xấu không dạ vẫn còn với vô đối mà bây giờ lòi <laughs> thêm tật xấu nào nữa dạ ổng làm biến biến làm biến em ví dụ trời mưa anh nói chắc siêu nhà giùm em chưa mưa mà em để đó đi thế là em cảm thấy sốt ruột tại vì tự nhiên đen thui hết rồi à. thì em mới thấy vậy thôi em đứng lên em ra em tự dắt thì ảnh bà bà bà, bà thôi thôi để anh dắt ổng không làm luôn nghĩa là Tới... từ từ dạ không ổng không làm luôn ổng có như là ổng lãng quên nó luôn xong rồi em làm xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy vậy vậy mà em không được làm như vậy vậy vậy em lãng quên mà cái quên đó là cái quên cái quên có nghĩa là lơ đảng hay là cái quên cố tình không quên thiệt anh nhiều cái quên thiệt luôn ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á dọn xuống là em sẽ dưới chén dọn xuống xong cái mắt công chuyện vậy đó cái làm làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong Vậy là quên luôn quên luôn không nhớ rồi, ờ, luôn vô tâm nè hay quên nè dạ. rồi còn gì nữa không ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích là hay nhờ thí dụ em nhờ anh ơi anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không đợi đi em đợi mốt anh này qua anh nhờ anh kia qua anh nhờ chị kia qua anh nhờ hay là để nó qua đi anh nhờ, nhờ. á, dạ dạ, dạ đúng rồi dạ. rồi còn gì nữa không anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên bữa nào anh mệt anh ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh quốc thuận em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh mà có thể vẫn mặc được dạ Nghe nhưng mà vậy đó hả dạ ông nghiền cái mùi đó ôi cái người ở ngoài em suy nghĩ đơn giản mình bận nhà mà hôi thú gì cũng người nhà hửi thôi có đâu sợ miễn sao mình ra đường mình thơm tho được rồi vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn em gọi điện thoại cho anh alo nghe vậy gì không anh nghe vậy còn à, bữa nào mà mấy mấy bạn tổng đài như là à. ai nhân viên tư vấn ừ alo em Thường nói đi đất. anh anh nghe nè em à, à. ừ ừ anh hiếu nè em ừ em nói đi anh nghe ừ, đó, ừ. rồi đó <laughs> tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không hay là em muốn ảnh thay đổi cái tật gì dạ em muốn ảnh bớt vô tâm một chút xíu à. bớt vô tâm đúng không ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau tụi em vừa làm bạn với nhau là tụi em có thể ngồi với nhau ngồi nói chuyện với nhau cả ngày ừ. hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề ảnh có thể ngồi với em để ngồi chỉ chỉ để ngồi cho em khóc em mà không khóc một ngày thôi ừ. đó vậy thôi đó bây giờ thì không được nữa ừ. bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha hiếm lắm <laughs> dạ ừ. còn Rồi, em thấy em đó à. tật xấu của ấy là gì xã có tật hay quên anh đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường là vé xe là em giữ mà một chục lần giấy xe bả giữ là mất giấy xe phải mua lại dạ đó là dạ phải trình giấy tờ giấy, này nọ tiền, bữa nào không đem giấy lại. tờ là phải bỏ xe đó đi taxi về lấy giấy tờ lên rồi xong hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch để vô vỗ cái kịch để vô vỗ kịch dính đặng đi cho nó lẹ ờ một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á cưa dạ cứ quên chìa phá trong nhà hoài có khi nào mà quên đến nổi mà quên luôn em không có có có mới mới đây mới đây em đi xe về khách kêu em chở với long an lên phố em chở lên xong rồi bả điện em bả hỏi à, anh có về không nó anh có về thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi không có bóp ổ trong bữa đó em về em mở cửa vào xong cái em mở cửa trong hoài không được em ngồi em suy nghĩ hoài ủa mình đi làm mình chưa về mà ta nó có lộn gì không em gọi đâu bốn năm cuốc á không bắt máy tới cuối thứ sáu thứ bảy mới bắt máy làm ngồi ngoài được gần tiếng giữa mồ rồi mà trời mưa lâm dầm nữa chán vậy hỏi tính bơ rồi à. sao anh không chửi em giờ chửi em chi nữa xong hết rồi chửi chi nữa nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha còn em đi làm vậy bả không nhớ có tập nghe lời người ta suối nữa suối nghe lời người ta suối bả dạ đúng rồi bả về bả suối lại em không có không có suối làm dạ, luôn em em làm em, em không có à, suối em mấy bữa mà em đi lại đi xe về hai bữa về em mệt á hay là em đi tỉnh về em mệt á em ngủ tối em hay nghiến răng á ừ. không biết nghe lời ai á tối chồng nghiến răng á lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng trời ơi tối em đang ngủ hả tôi dép tao quớt một cái chát Ôi em tưởng má giờ mà không già luôn á Với lại còn cái tật này nữa nè Đập chén đập tô Lại giận lên đó phải không? Dạ không, không em, em làm gớp Dạ bình thường cũng đập nữa anh À hậu dạ, đậu, cái đó dạ, hậu đậu dạ, đó ừ. Em đi tỉnh về hai ba ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự mở ra coi là có chén có tô không giống à kỳ đó tức là 100 bộ là mỗi, mỗi bộ còn chén đó dạ, phải không dạ. mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì à, bớt hậu đậu lại thôi bớt, bớt nghe ta suối không? với lại à, nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại bà hay la sản lắm vậy hả dạ đang chở đi ngoài đường đang nói về vấn đề gì đó không mày bị khùng quá heo mày nói gì vậy vậy hả dạ tự nhiên cái la làng lên vậy đó hiện giờ hai em này là gì nè tụi em á quen nhau từ hồi nhỏ cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình mình mình mình từ thời của nít yeah. Dạ. đôi khi á, là mình phải tự làm mới lại mình xíu rồi lâu lâu em cũng phải vậy phải quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi tại vì à. đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring nó tẻ nhạt quá vậy nó cứ như vậy vậy vậy hoài vậy hiểu không thì yeah. Dạ. đó nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau vậy thôi rồi cảm ơn hai em đã nhé, đến nhé, với chương trình vợ dạ. nghe dạ. rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nghe dạ rồi, dạ. rồi. Hai em. cao trắng thấy ờ, thư sinh thích hôn hay à? không thích hôn gì đó thích hôn đó phải không qua đây cho hôn nè nên nhớ bài like sao vì nếu có kiếm được chú cháu thì mình kiếm Thôi bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo Xin chào chú rể Xin chào cô dâu Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá à, Bây giờ tự giới thiệu gì mình đi Mời cô dạ, dâu dạ, Em tên là Tường vi à, hiện tại là nhân viên bán hàng à, còn em tụi em là long đỉnh à, cùng công tác tại cơ quan Trung bơ xã cùng cơ quan dạ chứ có cùng cái có, có bán hàng không hay là dạ, không. ở cái cấp trên cao hơn à, cấp cao hơn chút <laughs> dạ. chắc là sếp này nhân viên đúng không dạ à, bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đúng không dạ biết rồi cua luôn đúng không à, dạ tụi em quen từ hồi đi học nhưng mà quen nhau ở đâu à, đấy bây giờ dạ. em mới kể rồi kể đi dạ cũng rất là tình cờ trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em em ở thì ảnh cùng ở cùng dãy trọ luôn thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi thì bạn em mới ờ, dắt em qua xem tivi thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống ấn tượng đầu tiên của em mà thấy ảnh cao trắng thấy thư sinh mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á thì có cái chiếc xe noble nữa ừ. cái em mới nghĩ là chắc chắc chiếc xe đó là của ảnh lúc đó thấy cũng cái kết rồi nha kết theo kiểu là trai đẹp đi đi xe đẹp nữa ừ. nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bà của ảnh chứ không phải là của ảnh đó là cái lần đầu tiên là em em gặp ảnh nhưng mà ừ. qua ngày hôm sau á thì ảnh có chuyển đi nơi khác từ đó rồi bao lâu mới gặp lại Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường Hai đứa cũng sắp sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó Thậm chí có chuyện giới tính nữa Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư, vô tư không có ừ. nghĩ gì hết Rất là thân nhau Nói nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói là sao dạ hồi đó em thì có công tác đoàn ừ. thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá không có chuyện gì kể thì đem những chuyện để kể ra bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi quen làm sao rồi thích hôn hay không thích hôn gì đó kể hết cho bạn bên này cũng có bồ bên dạ. này cũng có bồ dạ. trời ơi rồi kể về nhau dạ. kể xong rồi về bỏ bồ hai đứa yêu nhau <laughs> dạ. dạ. lúc đó cũng gần cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi rồi xong đến cái um, giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc bạc ti cho nhân viên Ừ. thì bữa đó thì em cũng có uống ờ, vài ly thì em cũng thấy tê tê trong người thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên em thấy mỗi mình ảnh là trắng trẻo dễ thương nhất thôi ừ. thế em nói là ảnh dắt em về về phòng trọ của em á thì có con bạn em ngồi trước phòng á thì là lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về xong rồi em buồn miệng á em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không cái bạn em mới nói là tao không tin đó mày mày nhắn đi cái là em nhắn qua cho cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm phải không qua đây cho hôn nè em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thành bạn thân vậy đó ừ, ừ. thì nói này chắc nó nhớ bài like sao nhớ bình lai là sao à nó nhớ tình cũ á <laughs> dạ. uống xịn xịn cho nhớ nhớ tình cũ á thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thứ chuyện gì thì nếu có kiếm được chút cháo thì mình kiếm <laughs> nào <laughs> đây <laughs> cái vụ kiếm trúng cháo đó <laughs> nhiều lắm em nó nhan nhản dạ. thì dạ. là kiếm được luôn cơm Rồi, cuối cùng cháo. sao cuối cùng sao có thì, cháo có cơm không ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài không có thấy đồng tĩnh gì hết em cũng mong kiếm chút cháo rồi về với khuya rồi lúc đó một hai giờ sáng là khuya rồi buồn ngủ rồi xong em mới nói ủa sao nãy dạ. nhắn tin rồi khí thế đó sao giờ không thấy gì hết ừ cái cô này chọc em hôn luôn trời ơi đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được đã à, <laughs> dạ nổi <laughs> sáu đã dạ ờ, nghe là cưng bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi ừ, một năm chị sau khi lấy về rồi có phát hiện là ở vợ em có điều gì nó thay đổi không dạ. hẳn luôn là có cái tật xấu gì không tính vợ em thì rất là sạch sẽ nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn mà làm mệt thì cáu gắt mình thì cũng đi làm gì cũng mệt sinh ra là cáu gắt thì cãi lộn nhưng cái đó tỷ lệ thuận mà em đâu có nghịch miếng nào đâu ừ. giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp dạ. mà dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi dạ. mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi dạ. nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không súng vô mà làm phụ nó đây dạ em không phụ chứ phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á <clears throat> dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm sao kỳ vậy sao kỳ vậy ô ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa hay thích dục những cái đồ mà để lâu ừ. mà tính em thì dân ở phú yên thì tiết kiệm cái gì dùng được thì ráng dùng ừ. còn ờ, hư thì mình sửa mình dùng tiếp <laughs> dạ mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ bảy tám tháng là giục bởi vậy ờ. em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha em mà cũ quá luôn à giật em luôn <laughs> dạ. đó có đâu em đúng không em còn nói hoài à em nói mai mốt chắc xài anh chắc uh, lâu xài lâu thấy già già hạn bảo hành dục liền dục, dục à. anh quá ừ, <laughs> cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn ờ, mới cho ảnh thôi thí dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách ở cái quai còng á thì đã có nhiếp một lần rồi thì anh nói là dùng được thì cứ để đi nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me me cái này em quăng rồi được em về là đâu có nói được gì là em tức em tức em không nói được em còn ức chế nữa rồi làm gì giận bỏ nhà đi đi đâu ở nhà đi bao nhiêu tháng bao nhiêu năm thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty còn giờ em thích thì em đi công tác chiều ra chiều kỳ bay <laughs> có khi nào mặt nóng lên rồi bụp đó không dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp nhưng mà không bao giờ bụp tại vì mình xác định là mình nghĩ gì thôi chứ mình không dám nhưng mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên dạ đúng rồi tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó ừ. hét cho hàng xóm người ta nghe luôn à. rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy mình lúc đó mình cũng rất là ngại là to dạ, cái đó em em là cũng ưu điểm anh chứ không phải khuyết điểm đâu cái đó ưu điểm rồi dạ tính giờ em là nó hay cãi bừa lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng, cũng không tranh luận được ừ. à, cãi một hồi là à, bà là là, bà bà bà cứ tôi vậy á tôi vậy à, ờ, rồi cái thật xấu lắm rồi vứt đồ bừa bãi cứ về nhà là quăng vậy rồi vợ dọn có Đồ gia trưởng không? cũng, ừ, cũng gia trưởng em ví dụ như cái gối đi ừ. cái gối đó nó bị dơ là em giục cái gối đó anh lại không thích anh nói là cái gối nó còn xài được mua cái vỏ mới về dùng ổng quyết định là phải làm theo ý ổng em không tự quyết định được ừ dạ ổng gia cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn dục như dạ mình. cuối cùng là ổng đi là em vẫn ờ, dục rồi, <laughs> vẫn dục xong ổng về ổng làm bài hải tiếp <laughs> năm mươi năm mươi rồi à ừ. coi gia trưởng năm mươi năm mươi ừ. thôi Ê mà hỏi. rồi mỗi lần gây lộn gì xong rồi sao mà què được mỗi lần mà ảnh giận á em toàn là người xuống nước thôi ừ. trước à à, khêu khêu á dạ khêu khêu là nói chung ờ, em là em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền là bỏ qua hết rồi dạ. quay qua khều lại <laughs> dạ. nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khều nhiều thì mình giao ban nhiều <laughs> có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không dạ, dạ. rồi chính giờ nè em á em muốn ở đỉnh á là một thay đổi điều thôi tính của ảnh là bớt nóng đừng có hét to ừ. mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi ừ. chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nói nghe ta nói người ta ừ. mình xấu hổ lắm còn em em muốn vợ em thay đổi điều gì công việc em thì cũng nhiều áp lực mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ mọi công việc thì em tự giải quyết cái tính vợ em thì suy nghĩ nó nó cạn và chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình ừ. thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó dạ đúng ừ, thực ra mà nói em nói vợ em nông cạn em đòi vợ em sâu sắc ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em yeah. Dạ. cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó mà vợ em chỉ là người ngồi nghe nghe những gì chồng trúc ra là đủ rồi yeah. Dạ nghe nhưng mà lâu lâu ban cho câu em em em em té ngửa luôn thì ừ. kệ đi, <laughs> thì kệ đi coi như mình có cái chỗ để mình sẽ chia để mình mình bớt cái áp lực đi dạ. vì em đã có người mẹ là ừ. người ừ. có thể định hướng cho em giải quyết cho em được dạ. là em quá may mắn rồi dạ. nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu dạ. à, xin ừ. chúc hai bạn à, lúc nào cũng hạnh phúc lúc nào cũng yêu đời và <laughs> luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc dạ cảm ơn chị